Ok, xin chào tất cả các bạn Thì à, Dũng và em quay trở lại với anh em trong video chia sẻ về à, à, xe Jupiter nha Thì ok, thì anh em biết là chúng ta đi xe, chúng ta đi chơi hay đi đó, đi đây Thì anh em biết cái phần vỏ xe cực kỳ quan trọng Mà vỏ xe thì anh em biết anh em cứ xài thôi Và anh em cũng không có để ý tới một số cái gọi là giống như là một số cái thông số cũng như là một số cái dấu hiệu để anh em biết khi nào nên thay vỏ xe và anh em thay vỏ xe nó ờ, chất lượng hay là nó có uh, hay không mà anh em xài nó lẹ mòn và lẹ hư thì ok mình sẽ chia sẻ anh em trong video này ok mà anh em Ok thì anh em biết khi mà mình à, xài xe lúc trước thì mình cũng không có để ý cái phần cái vỏ xe nó như thế nào và mình không biết cái vỏ xe này nó à, sản xuất hồi à, năm nào và chất lượng nó như thế nào và mình cứ chạy thời gian mình cứ chạy và mình cảm thấy khi nào nó mòn quá hay gì đó hay nó cảm thấy nó trơn trọt hay gì đó thì mình mới thay một cái vỏ mới thì từ khi mà mình tìm hiểu thì mình cũng thấy đôi lúc mình làm như vậy thì tuy là nó tiết kiệm được tiền nhiều nhưng mà có thể nó gây hại cho xe rất nhiều và nó ảnh hưởng tới một số cái giống như khi chúng ta điều khiển và chúng ta đi ngoài đường đường và nó à, gặp nhiều cái hiện tượng <laughs> giống như là bể bánh xe hoặc à, trơn trợt mà chúng ta không có đỡ nổi luôn thì từ đó mình có à, tìm hiểu và mình đã biết ra một số cái cách và mình muốn chia sẻ cho anh em <laughs> trong cái phần video chia sẻ này của Dũng thì về về cái phần vỏ xe để anh em né và anh em biết khi nào mình nên thay vỏ xe và anh em nên thay vỏ xe căn cứ vào một số cái yếu tố nào thì mình chia sẻ lại cho anh em ok có một số cái dấu hiệu mà thường là anh em à, chạy xe mà mình xài à, cái vỏ thì anh em biết ờ, nếu mà cái vỏ xe của anh em nó đi mà nó bể bánh nhiều quá hoặc đôi lúc nó cán đinh nhiều quá thì đó cũng là một cái dấu hiệu cho anh em nên thay gấp cái vỏ của mình đi và không nên để dây dưa cái vỏ quá nhiều tuy là anh em có thể mới mua trong thời gian ngắn mà nó cứ cán đinh hoài thì đôi lúc những cái lỗ mà anh em rút ra rút vô thì bơm căng quá thì nó sẽ bị phù theo thời gian và anh em sẽ không có dám tự tin để mình đi ngoài đường nhiều đó là cái à, phần dấu hiệu đầu tiên mà mình muốn chia, chia sẻ cho anh em mà anh em vào cái dấu hiệu tiếp theo dấu hiệu để anh em khi mà anh em lựa chọn cái chiếc, chiếc xe à, cái à, cái vỏ xe cho chiếc xe của mình á là không phải là anh em à, lựa chọn theo kiểu là à, xe nó có gai nhiều hay là dạng giống như nó có nhiều cái khe nhiều là nó tốt hay là nó bám đường bám này bám kia à, không phải như vậy anh em thì mình cũng sai lầm lúc trước là mình cứ cứ nghĩ vậy nhưng thực tế nó không phải đó nhiều nhiều cái yếu tố để mình lựa chọn lắm à, để mình biết là vì khi mà người ta sản xuất ra người ta đã có những cái căn cứ để những cái khe nó như thế nào khoảng cách như, như thế nào để chúng ta bám được nó à, chắc cú hơn thì à, người ta đã tính toán rồi anh em cứ lựa khi mà lựa cái vỏ xe thì anh em cứ lựa cái phần à, chất liệu nó tạo lên cái à, vỏ xe đó nó nhiều hơn và thời gian <laughs> và những cái cái, cái thông số này nọ mà mình sẽ chia sẻ anh em trong cái phần tiếp theo này nè okay thì ok mình sẽ đi vào cái phần à, à, cái lớp xe luôn cho anh em một số cái à, à, hiểu biết và một số cái à, mà mình muốn chia sẻ anh em để anh em nào lựa chọn những cái lớp xe và mình căn cứ vào những cái yếu tố nào để mình biết lớp xe chúng ta dấu hiệu nào để để chúng ta biết khi nào nên thay cái lớp xe và anh em thay lớp xe để mình phù hợp với với cái à, xe của chúng ta nha ok mà anh em vào Ờ, dấu hiệu mà anh em cũng có thể căn cứ vào cái phần km của chúng ta vì chúng ta chạy xe thì chúng ta nên căn cứ phần km chứ chúng ta không nên căn cứ vào cái phần ngày tháng vì đôi lúc anh em cứ để ở nhà không đôi lúc không chạy <laughs> thì à, xe chúng ta cũng đâu có mòn đâu có hư chỉ có phần cao su thì nó giống như cái chất liệu cao su á thì nó nó sẽ bị lão quá theo thời gian thôi nhưng thực tế anh em phải căn cứ vào cái phần ờ, cây số nha ok đó là một số cái mình chia sẻ cho anh em okay thì anh em biết cái cái phần à, lớp xe trước và hoặc cái lớp xe sau thì anh em biết nó có những cái à, ký hiệu trên cái phần à, vỏ à, xe nè mà một số đôi lúc mình đôi lúc mình là người tiêu dùng và anh em sử dụng xe mà anh em cứ cũng không có để ý cái phần này lúc trước mình cũng vậy thôi mình cũng không để ý cái phần à, vỏ xe nó như thế nào và à, khi nào chúng ta nên thay vỏ xe và chúng ta cứ xài chừng nào cảm thấy chán hay là cảm thấy muốn thay thì cứ thay à chứ không có coi cái dấu hiệu nào để chúng ta biết thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em một số cái dấu hiệu để anh em biết cái vỏ xe của chúng ta đã tới cái giai đoạn nên thay thì một số anh em à, có thể nhà sản xuất hoặc nhà ừ, người ta khuyến cáo anh em là tầm 15 ngàn cây hoặc 20 à, ngàn cây hoặc có thể dưới 10 ngàn cây mà tùy theo anh em à, xài mức độ như thế nào anh em bào như thế nào và anh em nói chung là anh em giống như anh em chạy con đường như thế nào mà <laughs> cái à, vỏ xe chúng ta nó lẹ hư thì anh em nên thay trước mười mấy ngàn cây hoặc dưới mười ngàn cây là anh em đã thay rồi và một số cái dấu hiệu mà muốn chia sẻ cho anh em ok đây thì anh em biết đây đây đây là một số cái, à, thông số này cái thông số của của cái vỏ sau là anh em thấy 80 90 và ở đây là 17 đó thì anh em mới thấy cái 17 thì đa số ờ, cái vỏ à, trên hay là vỏ ờ, sau hay vỏ trước á, thì nó cũng có cái song số 17 nè 17 là dạng giống như là cái vành cái vành niền của chúng ta nè vành niền mâm của chúng ta nè cái đường kính á đó. đó đó là cái số 17 còn cái phần 80 à, đây là 80 uh, uh, mi uh, mi uh, mili anh em đó. đó đó đó là cái khoảng cách uh, từ đây nè từ đây nè qua bên kia từ cái à, mí đây qua tới cái mí ở à, phía sau à, bên đây là đối diện đó đó, đó là 8, 80 còn cái phần 90 đây là cái đây lấy anh em phần 90 90 phần trăm anh em lấy số này 80 nhân cho 90 anh em cứ chia ra 100 là anh em thấy được cái khoảng cách là từ cái cái đây lên tới tới tới cái đây là đó đó là anh em chia ra là 72 80 nhân 90 là 72 đó đó là cái khoảng cách đó là một số cái số à, mà anh em cần à, tham khảo thôi chứ mấy cái này cũng không có ờ, cần thiết nhiều anh em chủ yếu là quan trọng cái phần là chất liệu cái làm nên cái vỏ nè anh em xài nó lâu hơn ok và thêm một, một cái phần thông số mà anh em cần lưu ý thôi à, giống như bên kia thì anh em cần lưu ý cái thông số bên đây anh em à, tất cả các loại bánh đều có cái dạng này nè cái số bốn bốn số này nè bốn số nhỏ nhỏ nè ta gọi là cái ngày á cái ngày cũng như cái tuần mà người ta sản xuất á, là cái tuần 26 và 18 đây là cái năm 2018 và anh em ờ, thường ờ, coi cái những cái thông số này để em coi người ta bán anh em cái vỏ này là cái vỏ có <laughs> ờ, dạng vỏ ế hay sao thí dụ năm nay anh em 2020 mà anh em mua mà túng cái vỏ 2018 có nghĩa là cái vỏ ế và anh em xem lại cái vỏ dù cho nó có mới nhưng mà nó vỏ đó vỏ đã cũ rồi mà thường là cái vỏ thì ta sản xuất á, thì ta nói chúng ta xài dưới 5 năm à, nhưng mà thực tế mình chạy thì có thể là hai ba năm nó nó đã hư rồi nó đã lạ một rồi chứ không cần dưới 5 năm nên em mua nên mua ví dụ mình nay năm năm 20 thì anh em lựa tối đa là 19 hoặc 20 à, đúng ngày năm nay luôn thì nó chắc cú hơn cái vỏ đó là một số cái thông số mà anh em nên tham khảo để mình biết khi mình mua cái vỏ nó như thế nào cũng như là xem về về cái phần thông số thì mình cũng muốn đề cập cho anh em cái phần đó là cái dấu à, tam giác đây dấu này dấu tam giác mà xe nào anh em cũng để ý có một cái dấu tam giác à, bên đây và nó đối xứng với bên đây cũng có một dấu tam giác để anh em à, xem cái phần chính giữa nè tam giác bên đây và tam giác bên đây và xem phần chính giữa cũng như cái rãnh đây nè nó đã mòn anh em đã chạy nó nó đã mòn vô tới cái mí ở đây chưa nếu mà mòn thì anh em nên thay gấp nha đó, đó là cái phần về, về xem nhận biết là giỏ chúng ta có nên thay hay không đó là cái dấu hiệu ưu à, về cái phần tam giác đối xứng hai bên ok tiếp theo cho anh em coi đó đó là tiếp theo là là cái dấu hiệu tiếp theo đó đó là thường là anh em thấy những những cái, uh, cái rau đâu nè dạng như giống như cái gai gió gọi là cái gai gió trong trong cái trong cái nghề uh, sửa xe á nè những cái râu lia tí tí tí tí nè tí tí tí tí nè em thấy nè đó tí tí tí thì anh em cứ thể à, lấy tay nè lấy ngón tay của mình nè anh em à, lôi những cái cọng gai tí tí này ra nè giống như rau rau giống như anh em nhổ rau vậy đó thì anh em thấy nè <clears throat> nó à, rất dai và anh em giật giật nói chung là cố tình giật nó nó cũng không có đứt là vỏ anh em vẫn còn ok còn nếu mà anh em giật giật nó đứt luôn á để mình lên cái bánh trước cho anh em mình giật như thế nào để nó đứt như thế nào để mình cho anh em coi đây, đây là cái phần vỏ trước nè mà mình đã mà sắp thai rồi đây mình cũng xài được ờ, tầm được ờ, hai hai năm mấy đây từ lúc mà cái chỗ zin tới nay đó anh em thấy nè thì ờ, nó miếng cao su chúng ta đã bị lão hóa rồi anh em giật, giật giật giật những cái cọng gai tí tí nè đây mình cho anh em coi khi mà anh em giật cái những cái cọng gai này nè thì anh em giật một cái một à anh em nhẹ quất nhẹ <laughs> cái là nó ra giống như anh em nhổ râu, nhổ lông dịch hay nhổ râu thì quất cái là ra nè quất cái là ra <laughs> quất cái là ra thì cao su chúng ta đã bị lão hóa anh em nên thay cái vỏ này gấp nha ok đó là cái dấu hiệu tiếp theo đó đó là cái phần à, mặt nha cái bề mặt tiếp xúc nè thì đôi lúc à, nhiều anh em chạy cái xe nói chung là vỏ thì nó rất nhiều cái, cái yếu tố khác nhau anh em có thể những đây là những cái khí khía người ta gọi là cái hoa văn của cái vỏ thì anh em cũng không nên lựa lựa chọn quá nhiều cái phần hoa văn đây đây là cái phần mà cái dấu hiệu là anh em thấy là nó đã quá mòn rồi nó nó nó, nó có những cái nứt à, chân chim đây nè những vết nước chân chim mà tí tí tí là cho anh em coi là anh em nên ờ, thay hay, chưa nha đây đây là những vết nước chân chim đây nó kéo dài luôn đây thì anh em thay gấp cái vỏ nha đó đây là cái vỏ mà mình cũng à, à, chuẩn bị thay luôn cho anh em coi ok và tiếp tiếp tiếp theo á tiếp theo là anh em biết á đó ngoài những cái gai nhỏ này anh em để coi để nhận biết dấu hiệu và những cái vết chân chim thì anh em nên xem cái phần À, chất liệu cao su và cái nhãn hiệu mà anh em đã mua nó xài được bao lâu đó là thời gian bao lâu thì anh em sẽ biết mình nên thay như thế nào để mình thay nhìn nhanh đừng nên bỏ à, nói chung mà bỏ à, lưu ầm hay gọi là bỏ lâu quá làm biến thay thì nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình anh em vận chuyển di chuyển trên đường đường trơn đường trạc này nọ hoặc trời nắng trời, trời mưa nó quá nhiều thì anh em sẽ bị tốn tiền hư xe cũng như trượt xe nữa nó còn à, gấp đôi cái phần vỏ xe nữa ok thì mình sẽ không có đề cập cái phần nhãn hiệu vỏ xe như thế nào nhưng mà cái đó anh em có thể tự lên mạng mình tìm hiểu cái phần nhãn hiệu vỏ xe vì có rất nhiều nhãn hiệu vỏ xe nó có tên tuổi và nó à, thật sự nó uy tín nha và nó xài rất bền mình không có quảng cáo về những cái hãng đó anh anh em cứ à, tự tìm hiểu nha ok những, những cái dấu hiệu đó là mình đã chia sẻ với anh em ngoài cái phần là gọi là cái ngày tháng và cái phần chất liệu cao su cũng như là phần đối xứng về phần hai bên tam giác nè để anh em coi cái phần rãnh nè nó nó đã mòn hay xưa và một số cái vết nứt chân chim ở trên cái à, à, vỏ xe của chúng ta và cũng như cái ngày mà tháng mà anh em đã mua xe như thế nào và anh em cái mức độ anh em chạy anh em bào như thế nào để anh em mua một cái à, vỏ khác đừng có để quá tệ nha nó sẽ ảnh hưởng và anh em chạy đôi lúc để lâu quá nó nó sẽ bị phù những cái vỏ này nè cái vỏ chúng ta bơm cứng nó sẽ bị phù nó nứt và nó nổ hồi nào chúng ta không có hay ok đó là một số cái dấu hiệu à, nãy giờ á, mình đã chia sẻ cho anh em về một số cái dấu hiệu nhận biết cũng như một số cái kinh nghiệm của mình về phần à, à, thay à, cái vỏ xe khi nào anh em nên thay và căn cứ vào những cái yếu tố nào để anh em thay cái vỏ xe để cho chúng ta có được cái vỏ xe nó ok đi đường nó đỡ bể bánh anh em đi xa hay đi học đi làm nó cũng à, à dạng nó cũng tự tin hơn và anh em đỡ tốn tiền cũng như là mình xài nó lâu bền theo thời gian ok thì đó là video của mình anh em là cảm thấy video này có thể giúp ích gì được cho anh em thì anh em có thể chia sẻ nhấn like và à, đăng ký kênh mình ok thì à, chào anh em hẹn anh em trong những video tiếp theo xin chào